À, xin chào tất cả anh em nhé cái uh, video này tôi lại tiếp tục giới thiệu cho anh em cái bộ hột tài xỉu mà giúp cho anh em nào mà làm tay cái hay anh em làm uh, đang muốn tìm cho tìm đang muốn tìm cho mình một cái bộ hột tài xỉu mà nó đi theo ý muốn của anh em hay là anh em lắc tài xỉu anh em biết trước được ở trong cái cái à, chén của anh em đó là tài hay là xỉu đấy thì anh em uh, theo dõi hết cái video này thì anh em có thể là liên hệ với tôi qua cái số điện thoại hiển trên màn hình để anh em sở hữu được một cái bộ hột tài xỉu mà nó hoàn chỉnh nhất Đấy, hoàn chỉnh nhất và nó đi với tỷ lệ chuẩn nhất cho anh em khi anh em đi lắc tài xỉu nhé Đấy thì cái ờ, bộ hột này thì thứ nhất nói về nó là nó hoàn toàn không tang cái thứ hai nữa là nó tỷ lệ đi đều và tỷ lệ bảo của nó cũng khá là cao Đấy, đây là cái bộ tài xỉu mà dành cho cái tay cái nên là tất cả những cái bộ hột thường tất cả những cái bộ hột thường nó đều quy tụ vào trong cái bộ hột tài xỉu này anh em nhé đấy, tỷ lệ 5 năm này tỷ lệ bảo này đấy, còn cái tỷ lệ mà anh em giữ được tài giữ được xỉu thì cái đấy là nó thứ nhất là nó do tay nghề của anh em nữa và thứ hai nữa là <clears throat> thứ hai nữa là nó do cái cái cách lắc đấy, cách lắc của bộ hột tài xỉu này thì anh em sẽ giữ được tài giữ được xỉu theo ý muốn của anh em đấy thì cái cách lắc này khi anh em đến cửa hàng anh em mua cái bộ hột tài xỉu này thì tôi sẽ hướng dẫn cho anh em và thứ hai nữa là anh em ờ, đặt hàng về đặt hàng về thì anh em gọi điện video tôi tôi sẽ hướng dẫn cho anh em đấy thì đây tôi sẽ cung cấp cho anh em tất cả những cái la những cái size những cái ly của cái bộ hột mà ở nơi anh em chơi thì là nó phù hợp tất cả những cái chỗ của anh em chơi nhá 11 ly này 12 ly 13 ly và 14 ly đấy tất cả những cái bộ hột này đấy thì ngày hôm nay tôi sẽ test cho anh em cái bộ hột tài xỉu 14 ly nhá đây là bộ hột tài xỉu 2020 bộ hột 14 ly thì cái cách đi của nó như nào thì nó cũng rất là nó cũng như những cái bộ hột tài xỉu uh, ờ, 11 ly 12 ly và 13 ly thôi đấy 14 ly thì ờ, không có gì khó cả đấy thì cũng rất là nhiều anh em cũng bảo là làm về cái video bộ hột 14 ly đấy thì hôm nay tôi sẽ làm cho anh em cái bộ hột 14 ly này để cho anh em thấy được là cái cái cách đi của nó cũng không khác gì với cái bộ hột 12 13 và 11 ly nhé đó. thì cái bộ này tôi sẽ thử cho anh em về tăng kích của nó tăng kích của nó thì bao cho anh em bao cho anh em cả trẻ hột luôn nhé, bao cả trẻ hột luôn Đấy. nắp nắp hoàn toàn bình thường anh em nhé Đấy. Đấy. ok rồi tôi sẽ ờ, dọi đèn cho anh em đây anh em nhé dọi đèn cho anh em Đấy. rất là trong Đấy, đúng không anh em đó bộ hột này thì cực kỳ đẹp rồi anh em đến cơ sở thì anh em có thể thử hết cái tăng tích của cái bộ hột này kể cả khi anh em trẻ hột cũng được ok nhá đấy thì bây giờ tôi và tôi sẽ test cho anh em này cái bộ hột này khi anh em lắc bình thường cái tỷ lệ của nó đi thì rất là đều cho anh em nhá này tài đúng không chén sau chắc chắn 80 phần trăm nó về xỉu đó tài 80 phần trăm tài rồi lại còn thế này nữa chứ nhấc hột này đây đấy bão năm luôn này xỉu đấy tài đấy nó lỗi một chén chén sau chắc chắn không lỗi nữa tài đúng anh em tiếp tục xỉu đó đấy cái bộ hột tài xỉu mà nó giúp cho anh em đấy nó giúp cho anh em nó tỷ lệ khi mà anh em lắc tài xỉu anh em biết được cái cái cái bộ hột ở trong về bao nhiêu điểm đấy thì ờ, cái cách uh, quan trọng nhất của cái bộ hột tài xỉu 20 20 này đó chính là cái cách lắc <clears throat> cái cách lắc giữ tài giữ xỉu đấy, cách lắc giữ tài giữ xỉu của cái bộ hột này nó mới là điều mà đáng để cho anh em theo dõi cái video này và anh em muốn sở hữu cái bộ hột này nhé thì tôi sẽ giữ xỉu cho anh em này đang ờ, xỉu đúng không tôi sẽ giữ xỉu cho anh em 442 này tiếp tục giữ xỉu cho anh em 133 này tiếp tục giữ xỉu này 126 này Đấy, trái này thì nó lên tài Trái này lên tài thì anh em uh, giữ tài luôn Tôi sẽ giữ tài luôn cho anh em nhé 256 này 156 này 2 3 6 này 3 5 6 này 4 4 5 này Đấy, chén này thì nó đã về uh, xỉu Đấy, cái cách lắc giữ tài giữ xỉu của cái bộ hột này nó rất là ok Đấy, rất là phù hợp cho anh em nào mà đang làm tay cái hoặc là anh em nào mà muốn sở hữu cho mình một cái bộ hột tài xỉu mà nó thứ nhất không tang thứ hai tỷ lệ đi đều thứ ba tỷ lệ bảo có thứ tư là anh em có thể là giữ được tài giữ xỉu của cái bộ hột tài xỉu ờ, mà anh em muốn sở hữu đấy đây là cái bộ hột tài xỉu 20 20 giúp cho anh em nào làm tay cái đi đánh tài xỉu đi lắc tài xỉu nó có hiệu quả đến 7 80 phần trăm nhá thì ờ, anh em nào theo dõi video thì anh em đăng ký kênh chia sẻ theo dõi những cái video về những cái bộ hột tài xỉu hay là những cái đồ chơi cờ bạc mới nhất